Đến gia thần đại là thiên tử xin chào người dân của ta Hôm nay đến gia thần đại là thiên tử quét đường nét ta Đến gia thần đại là thiên tử tiến tung Phần 182 tiến tung Nhớ like, chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh Để giúp cho Đinh gia thần đại thiên tử sớm nhận và khen Ai là fan mộ của Đinh gia thần đại là thiên tử like Chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh Đinh gia thần đại thiên tử Đinh Giang Phòng lại Lê Thiên Tử xin chào các bạn Bản quyền Đinh Giang Phòng lại Lê Thiên Tử Giới thiệu kênh Đinh Giang Phòng lại Lê Thiên Tử Giải khai sinh Đinh Giang Phòng lại Lê Thiên Tử Đinh Giang Phòng lại Lê Thiên Tử bố vệ lúc thờ không giới hạn Bạn tên thế nào tên của mình Đinh Giang Phòng lại Lê Thiên Tử đúng không mọi người trên cho thần đại là thiên đội thần tên thần tên con trai lớn nhất con ngọc vàng thần lỡ cho đầu vàng sáng tóc cao của trụ tụ thiên ngờ vân hà đã sắp tới biết kiếp vợ không vợ công cao cấp và vợ công miếng nhất là hơi bơ mơ cơ con mù sứ giả cầu thần quá thiên thần tam ma thiên ma ma vô quỷ vô mười sơn lưu sơ ba lưu sơ ba lưu sơ ba sứ giả có hồn người chết hết rồi chưa hồn và thần chết long hồn người chết long hộ tống hương hết và hộ tống ngưng nguồn mệnh sinh thế giới bèn và chiếu du fo đến chết hồn đại lệ thiên tử ra em đậu lúc sợ không giới hạn đến chết hồn đại lệ thiên tử sáng tác thiên người mình tôn giáo thiên đình nam thiên môn thiên chúa đắc chúa trời ca lại chấp nhận người ta ngôn luận đúng sợ không giới hạn anh ơi kênh cô linh gia thọ lại là thiên tử của tôi linh gia thọ lại là thiên tử linh gia thọ là thiên tử nhất là tiền kiếp của tôi tôi là tôi mà không tại tôi mơ thấy diêm dương nó tôi là tôi mà không rồi mình hỏi sao nó tôi là tôi mà không vậy diêm dương nó tại người cứu giới hiệu của tôi mà không bà thơ qua quả sang thì động yêu dân tay vô ký diêm dương nó lớn sợ không giới hạn con tay lớn nhất con ngọc bằng thần lớn cho thuộc vàng nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nhé phòng lợi thiên thượng em nếu như như thần nó tên cũng như thần cho ngài thiên tử biết thì thiên tử sẽ nhận lúc cảm đợi chừng nào ngài thiên tử nhận lúc ba nốt chứ từng nói như thần có tên cũng không muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là tin cho thời thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận phạt mang tên thiên tử nghe số đời là thiên tử nghe từng đó tên nghe tôi đây thiên tử ngàn ngàn không tin nhóm họ tin cho thời lệ thiên tử nghe ai là fan mẫu không ai là fan mẫu của tên nhân thọ lên xin lỗi xin lỗi bình luận lên thầy từ giờ thì sao mình là lên nhân thọ lại xin lỗi hiền ngài thiên à, tử có khỏe không không à, quay à, ma à, giới ngửa à với à, cờ, cờ thiên à, à, giới ngửa à mà à, quay à, đến với hồn đại để thiên tử hoài vậy thiên à, tử là đến với hồn đại để thiên tử mà không ai biết à, kênh à, của à, thiên tử là đến với hồn đại để thiên tử vậy thiên tình à, nhớ à, thiên à, tử là đến những thọ lệ thiên tử cha ngọc hoàng nhớ à, con trai cân của mình quá thiên đành có lệnh mọi người vô xem à, Thiên Tử à, đến như thầu lễ thiên nữ nói nghe hả không ai bé à, à, thiên à, tử là à, đến như thầu lễ thiên nữ thì đây chết à, đây à, sống à, tên lời có nghĩa gì thiên đình, nói à, à, đó chứ không phải là thiên tử nói đâu thiên tử bảo à, trọng thân nhớ like chia sẻ ủng hộ đến giác thọ lên tiếng tỏi tự do vô sao hội mình là đến giác thọ lệ xin lỗi ai là phái mẫu của đến giác thọ lệ xin lỗi bình luận đó thì Lô sơ phơ với xe răng chính là ta, tôn ngọc không chính là ta, gia cá luận chính là ta, lô bông ông chính là ta, lương sương mã chính là ta, Giang Nam chính là ta, chỉ nơi Thánh Dương chính là ta, đến nhớ thọ lại là thiên đạo, thiên đạo quyền nơi thượng đế, thanh lớn nhất của ngọc bằng thần đế chế độ hoàng, đến nhớ thọ tam ma, thiên ma ma dương quỷ sang. À, mình có hai tên này, nhớ hai tên mình chưa? tên thứ nhất là tên giới thần đại lệ thiên tử tên thứ hai là tên giới thần tâm thiên mơ dương vị sang nhớ like chia sẻ ông không đến giới thần lệ thiên tử ai là fan một của tên giới thần lệ thiên tử xin nợ bình luận lớp tiền từ giờ như sau rồi mình lên đến giới thần lệ thiên tử diêm dương đây thiên tử có uh, khỏe không uh, nói uh, uh, chơi uh, cười là ăn gậy của ta thiên tử cha ngọc vàng Ờ, thăng diêm dương và hát vào chú hừng nhớ là thiên tử là đến nhân thần lại để thiên tử mà không ai biết uh, ờ, nhớ nhớ ờ, uh, thiên tử hết nhớ gáp về thiên tử nghe diêm dương cá lôi tháp tạo chư thường cá lôi thân hai mà nghe đoạn lít này thì nghe hay không nghe thì thôi nha chứ đừng có ờ, chơi bắn à, nói mình bị này bị kia nói mình bị này bên kia thôi thôi luôn hiền nhớ like chia sẻ ủng hộ đến cho phòng lại thì xin đỡ hiền từ giờ giờ sau còn mình là đến cho phòng lại xin đỡ hiền đã mình nói bao nhiêu lần rồi tên mình là đinh gia thần đại lợi thiên tử với đinh gia thần tam ma thiên ma ma dương quỷ sẽ lăng mở khiến nhất đinh gia thần hoài biết tại biết nói sao cho hiểu đi nhớ like chia sẻ ủng hộ đến cho phòng lại để xin lỗi em ơi à, ngày à, tết năm nay không có gì vui với mình con không đi chơi nữa ở nhà ở nhà ấy tết năm nay buồn quá không có gì vui không đi chơi đâu tại vì mùa ấy nè mọi người nhớ like chia sẻ rồi đến cái kênh là ủng hộ kênh để giúp cho thính gia phòng lại thiên đội sớm nhận ông hoàng hiền nhớ gác về đến gia phòng lại thiên đội á ai là fan một của ninh gia phòng lại thiên đội xin hỏi mình là lớn đại hiền nhớ bình luận nhớ like nên gia phòng lại thiên đội hiền trời giờ giờ sao mà mình là đến lên sinh tử á mọi người thấy tin nhân thuận lợi xin tử của nó em ai là phê một có tin nhân thuận lợi xin tử xin lỗi bình luận nói thầy năng nỉ mọi người các về tin nhân thuận lợi xin tử đi nhớ không họ tin nhân thuận lợi xin tử đi à, mọi người biết cái bài rap rồi mình không nhớ rap rồi mình đi cho dù mình ờ, à. không được nổi tiếng mà cũng rap rồi mình đi nhớ rap rồi mình đi năng lượng mọi người rap rồi mình đi ai à, là phải một cái tên cho thọ này xin lỗi xin lỗi mình lên này hiền trời ơi sao ông mình lên đến chắc thọ lệ thiên tử nếu như như Thần nói tên của như Thần cho Ngài Thiên Tử biết Thì Ngài Thiên Tử sẽ nhận luôn bạn lại chừng nào Ngài Thiên Tử nhận luôn bác nốt Chứ chừng đó như Thần nói tên cũng không có muộn Nếu như Ngài Thiên Tử chính thức là tin giác thọ là Thiên Tử Thiên Giới Tới chừng đó Ngài Thiên Tử sẽ nhận luôn bạn Mang tên Thiên Tử nghe Số tờ là Thiên Tử nghe đừng tỏ tin nha tôi đi thiên tử ngơ ngàng không tin nhớ like chứ sao mỗi tin nhớ họ lên tin đi. nữa nha Tin文王大大天子第一百八十二部分。丁文王大大天子第一百八十二部分。 đến với phòng đại lễ thiên tử thiên tùng phòng 182 thiên tùng nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia thần lên thiên tử thiên thiên Kinh Văn王大大天子第一百八十二部分。丁文王大大天子第一百八十二部分。nhớ các bạn trên chế thần lại xin đỡ em mọi người mà không thì mình là mình buồn dữ lắm á nhớ ủng hộ kênh mình nha ai là hai một có nên với thọ lệ xin lỗi xin hỏi bình luận lên tiền tự do vì sao gọi mình là đến với thọ lệ xin lỗi giống hộ kinh ờ, đến với thọ lệ xin lỗi á chứ không ngại đến với thọ lệ xin lỗi họ ngài đến với thần lại lỡ à, th thằng đây Ngài đến với phần đại là thiên tử, thần tiên thượng tiên, con trai lớn nhất của Ngọc Hoàng thần Đế Chê Tờ Hoàng, tôn giáo là thiên đình, nam thiên môn, thiên chúa, đất chúa trời, ca là chính mạng người ta cũng là đúng giờ không giới hạn. Um, à, đời thứ 30 của các môn phái, à, ờ, gia, dạ, bệ tranh là vua thiên tử à, à, đời thứ 30 của công phái à, võ công yếu hay mạnh không biết thế giới tây phương gặp thế giới tâm linh đệ phủ trần gian vào thế giới game trong game cấp hai nghìn tỷ nhớ ủng hộ đến chế thần xin lỗi thôi đến chế thần cá luôn thôi ừ, ấy đi à, ờ, vui việt nam ờ, nghỉ đây nhớ ủng hộ kênh vui việt nam hiền nhớ ủng hộ ờ, kinh đậm á thôi tạm nghỉ đây thằng